过去。 là không thương đủ còn lại xì không mua chay mất chỗ có ý lệnh là sư không lúc xí em chừng khó tỏ